Mênh mong không còn em, anh như lạc vào con đường quên Tìm hoài mà chẳng có lối anh về Nhịp cầu ngày ngày đông đưa thở ấy nắng chưa mưa chiều Em dịu dàng tóc máy còn thưa Dẫu cho nhau vẫn vương nhưng lại ấm thêm bao gió sương Em đi rồi gió mây ngập lối giàu thêm buồn thương thân mình đi thêm nhà tình duyên ai lấy mà cho thà là người cứ nói một lời giờ đã có ai bên đời dẫu cho anh vẫn còn nhiều lần ngậm ngùi chưa nói đoạn tình tương lai nên giờ ra chờ đợi rượu cay giờ tràn ly ai uống cho thân nhớ một người không ở nơi này thật khó để quên nhưng người cũng đã quên rồi xa thân xa bóng ai nhẹ nhàng trôi thà là người cứ nói một lời giờ đã có ai bên tôi dẫu cho anh vẫn còn nhiều lần ngậm ngừng chưa nói tạm tình ngập ngừng chưa nói đoàn tình tương lai nên giờ dang chờ đợi vẫn thang nhau vô vàng ngập dội tan đâu biết mai này lỡ làng trao nhau tình yêu thật nhiều rồi mang đắm đau ai chịu mà vẫn rơi ướt lóc giữa đời đồng lên xanh thêm xanh